Kinh A Di Đà, hán dịch đời Giáo Tần, Ngài Tâm Tạng Pháp Sư Của Ma La Thập. Một kỳ viên đại hội. Tôi nghe như vậy, một thỏa nọ Đức Phật ở nơi vườn kỳ tọa cấp cô độc, <coughs> nước xá vệ. Cùng với 1.250 vị đại tỳ kheo câu hội, đều là bậc đại A-la-hán mọi người đều quen biết, như là trưởng lão Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên, Đại Ca Diếp, Maha Ca Chiên Diên, Maha Câu Hy La, Ly Bà Đa, Châu Lợi Bàn Đại Già, Nang Đà, Ananda, La Hồ La, kiêu phạm ba đề, tăng độ lư phả la đọa, ca lưu đề di, mà ha kiếp tân nà, bạc câu la, anâu lâu đà. <clears throat> Những vị đại đệ tử như thế và hàng đại Bồ Tát, văn thù sư lợi Pháp phương Tử, A Nhật Đa Bồ Tát, Càng Đa Hà Đề Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát, dần dần, cùng với các vị đại Bồ Tát như thế, và với vô lượng chư thiên như ông Thích Đều Hoàng Nhân vân vân đã chúng cùng đến dự hội. Hai, y báo chánh báo bây giờ Đức Phật bảo Ngài trưởng lão Sa Lợi Phất rằng, từ đây qua phương Tây quá 10 môn ức cõi Phật có thế giới tên là Cực Lạc. Trong thế giới đó có Đức Phật hiệu là A-di-đà, hiện nay đang nói Pháp. Bà y báo trang nghiêm, Xá lợi Phất cõi đó vì sao tên là Cực Lạc? Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị những sự khổ, chỉ hưởng những điều vui, nên nước đó tên là Cực Lạc. Xá lợi Phất lại trong cõi cực lạc có bảy tầng bao lơn, bảy tầng mảnh lưới, bảy tầng hàng cây, đều bằng bốn chất báu bao bọc giáp vòng, vì thế nên nước đó tên là cực lạc. Xá lợi Phất lại trong cõi cực lạc có ao bằng bảy chất báu, trong ao đầy dãy, nước đủ tám công đức, đáy ao thuần dùng cát vàng làm trải làm đất, <clears throat> vàng, bạc, lưu ly, pha lê, hiệp thành, những thềm đường ở bốn bên ao. Trên thềm đường có lầu gác, cũng đều nghiêm sức bằng vàng bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Trong ao có hoa sen lớn như bánh xe, hoa sắc xanh thì ánh sáng tranh, sắc vàng thì ánh sáng vàng, sắc đỏ thì ánh sáng đỏ, sắc trắng thì ánh sáng trắng, màu nhiệm thơm tho trong sạch. Xá lợi Phất, cõi nước cực lạc thành tựu công đức trang nghiêm trường ấy. Xá lợi Phất, lại trong cõi nước của Đức Phật đó thường trổ nhạc trời, đất bằng vàng trồng ngày đêm sáu thời rối hoa trời mạng Đà La. Chúng sanh trong cõi đó thường lúc thường vào lúc sáng sớm, đều lấy đại hoa, đựng những hoa tốt đêm cúng dường mười muôn ức Đức Phật ở phương cát. <clears throat> Đến giờ an liền trở về bổn quốc ăn cơm xong đi kinh hành. Xá lợi Phất, cõi nước cực lạc thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy. Lại nữa xá lợi Phất, Cõi đó thường có những giống chim màu sắc xinh đẹp lạ thường, nào chim bạch hạt, khổng tước, anh võ, xá lợi, cá lăng tần già, cộng mạng, vân vân. Những giống chim đó ngày đêm sáu thời, kêu tiếng hòa nhã. Tiếng chim đó diện nói những pháp như ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, vân vân. Chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xong thể đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. <clears throat> xá lợi phật Ông chớ cho rằng những giống chim đó thật là do tội bám sanh ra, vì sao việc cõi của Đức Phật đó không có ba đường giữ, xá lợi vất. Cõi của Đức Phật đó tên đường giữ còn không có, huống gì là có sự thật. Những giống chim đó là do Đức Phật A-di-đà muốn làm cho tiếng Pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đấy thôi. Xá lợi Phất trong cõi nước của Đức Phật đó, gió nhẹ thổi động các hàng cây báu và động các mảnh lưới báu, làm vang ra tiếng phía diệu tự như trăm nghìn thứ nhạc đồng một lúc hòa chung, người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Xá lợi Phất, cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy. 4. Chánh báo do lượng thù thắng Xá lợi Phất, nơi ông nghĩ sao? <clears throat> Đức Phật đó vì sao hiệu là A-di-đà? Xá lợi Phất Đức Phật đó hào quang sáng chói vô lượng, soi suốt các cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại, vì thế nên hiệu là A-di-đà. Xá lợi Phất Đức Phật đó và nhân dân của Ngài sống lâu vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, nên hiệu là A-di-đà. Xá lợi Phật Đức Phật A-di-đà thành Phật dẫn lại đến nay đã được mười kiếp. Xá lợi Phất lại Đức Phật đó có vô lượng vô biên thanh văn đệ tử đều là bậc A-la-hán, chẳng phải tính đến mà có thể biết được hàng Bồ Tát chúng cũng đông như thế. Xá lợi Phất cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy. Xá lợi Phất lại trong cõi cực lạc những chúng sanh vạn sanh vào đó, đều là bậc bất thối chuyển, trong đó có rất nhiều vị bậc nhất sanh, bổ xứ, số đó rất đông. <clears throat> Chẳng phải tính đế mà biết được, chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên ở tăng kỳ để nói thôi. Xá lợi Phất Chúng sanh nào nghe những điều trên đây nên phải phát nguyện cầu sanh về nước đó. Vì sao? Vì đang cùng với các bậc thượng thiện nhân như thế câu hội một chỗ. 5. Nhân hạnh vãng sanh Xá lợi Phất chẳng có thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi đó. Xá lợi Phất, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe nói Đức Phật A Di Đà, rồi chấp trì danh hiệu của Đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc 2 ngày, hoặc 3 ngày, hoặc 4 ngày, hoặc 5 ngày, hoặc 6 ngày, hoặc 7 ngày, một lòng không tạp loạn, thì người đó đến lúc lâm chung, Đức Phật A Di Đà cùng hàng thánh chúng hiện thân ở trước người đó. Người đó đến lúc người đó lúc chết, tâm thần không điên đảo liền được vãng sanh về cõi nước cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Xá lợi Phất, ta thấy có sự lợi ích ấy, nên nói những lời như thế. Nếu có chúng sanh nào nghe những lời trên đây nên phải phát nguyện sanh về cõi nước cực lạc 6. Sáu phương Phật đồng khuyên tinh Xá lợi phật như ta hôm nay ngợi khen công đức lợi ích, chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật A-di-đà, phương Đông cũng có Đức A-xúc bệ Phật, tu di tướng Phật, đại tu di Phật, tu di quan Phật, diệu âm Phật. Hàng hà số số những Đức Phật như thế, đều ở tại nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên, mà nói lời thành thật rằng, Chúng sinh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ điểm này. Xá lợi Phất thế giới phương Nam có đức Nhật Nguyệt Đăng Phật, danh Văn Quang Phật, Đại Diệm Kiến Phật, Tu Di Đăng Phật. Vô lượng tinh tấn Phật, hàng hà sa số những đức Phật như thế, đều ở tại nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài, trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng, chúng sẽ các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm này. Xá lợi Phật thế giới phương Tây có đức vô lượng thọ Phật, vô lượng tướng Phật, đại vô lượng tràng Phật, Đại Quang Phật, Đại Minh Phật, Bửu Tướng Phật, Tịnh Quán Phật, hàng hà sa số những đức Phật như thế, đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên, đại thiên, mà nói lời thành thật rằng, <clears throat> chúng sinh các ngươi, phải nên tin kinh xương tan bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sổ hộ niệm này. Xá lợi Phật thế giới phương Bắc có đức diệm, kiên Phật, tối tháng âm Phật, nan trở Phật, nhật sanh Phật, võng minh Phật, hàng hà sa số, những đức Phật như thế, đều ở tại nước mình hiện ra tướng lượng rộng dài trong khắp cõi tam thiên đại thiên, mà nói lời thành thật rằng, chúng sanh các ngươi phải nên tinh kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm này. Xá lợi phật thế giới phương dưới có đức sứ tự Phật, danh vân Phật, danh quan Phật, đạt ma Phật, pháp tràng Phật, trì pháp Phật, hằng hà xa số. Những đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài trong khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi và nên tinh kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm này. Xá lợi Phật thế giới phương trên có đức Phạm Âm Phật, Tú Vương Phật, Hương Tượng Thượng Phật, Hương Quang Phật, Đại Diệm Kiến Phật, Tạm Sắc Bửu Hoa Nghiêm Thân Phật, Ta Lo Thọ Vương Phật, Bửu Hoa Đức Phật, Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật, Như Tu Di Sơn Phật, hàng hà sa số những đức Phật như thế, đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùng khắp cõi tam thiên, đại thiên, mà nói lời thành thật rằng, chúng sanh các ngươi, và nên tin cưng xương tán bất khả tức nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm này. <clears throat> Xá lợi Phất nơi ý của ông, nghĩ thế nào? Vì sao tên là kinh nhất thiết chư Phật sở hộ niệm? Xá lợi Phất, vì nếu có thì nam tử thì nữ nhân nào nghe kinh này mà thọ trì đó và nghe danh hiệu của các đức Phật thì những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được tất cả các đức Phật hộ niệm, đều được không thối chuyển nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Xá lợi Phật. Cho nên các ông đều phải tin nhận lời của ta và của các đức Phật nói. Xá lợi Phật. Nếu có người đã phát nguyện, hiện nay phát nguyện sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước của đức Phật A-di-đà, thì những người ấy đều được không thối chuyển nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, nơi cõi nước kia hoặc đã sanh về rồi, hoặc hiện nay sanh về hoặc sẽ sanh về. Xá lợi Phất cho nên các thị nam tử, thị nữ nhân nếu người nào có lòng tin thì phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia. Bảy thuyết kinh rất khó. Xá lợi Phất như ta hôm nay ngợi khen công đức chẳng thể nghĩ bàn của các đức Phật. Các đức Phật đó cũng ngợi khen công đức chẳng thể nghĩ bàn của ta mà nói lời này. Đức Thế Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn, hy hữu, có thể ở trong cõi ta bà, đời ác năm món trượt, kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt, và Ngài chứng được ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài vì các chúng sanh nói kinh Pháp mà tất cả thế gian khó tin này. Xá lợi Phất phải biết rằng ta ở trong đời ác ngũ trượt thực hành việc khó này, được, được thành bậc vô thượng chánh giác. Và vì tất cả thế gian nói kinh Pháp khó tin này, đó là rất khó. Đức Phật nói kinh này rồi, Ngài Xá Lợi Phất cùng các vị tỳ kheo tất cả trong đời, trời, người Atula vân vân Nghe lời của Đức Phật dạy đều vui mừng, tin nhận lễ Phật mà lui ra